tôi lại chịu đó Hi guys. Hi everybody. Hello teacher. Hello, Hello teacher. teacher. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? Mọi người có nhìn thấy màn hình của cô không? All right, guys. All oh, right. Well done. Well done. Thank you, guys. Hello, teacher. Hi. Hello, everybody. Hello, teacher. Hi. Great to see you. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, guys. Hello, Zhang. Nice to see you today. Hi, guys. Everybody, everybody. Yes. Hello, hello, Ngọc. Hello, Joe. Nice to meet you guys. Mm, hello. Ah, okay. We're not gonna play game today. Okay. Wait. Hi guys. Yes. Hello everybody. I'm so sorry because of the internet. So we joined the class a little bit late, right? Five minutes late. Ừ. Bình thường thì khoảng 7 ờ, giờ 55 là tụi con có thể vào đúng không? Nhưng mà hôm nay thì đúng 8 giờ mình mới vào được. Okay, so I think we can start the class right now, right? Mm -hmm. So this are, uh, these are the rules, okay? These are the rules of the classroom. Thì ở đây cô thấy cũng có nhiều bạn chưa biết cách bấm raise hand. Các bạn để ý cho cô cái thanh màu màu màu đen ở trên màn hình của con á, cái thanh ở bên trên này nó có cái chữ cuối cùng ở bên tay phải của mình có cái cuối cùng là gì là more more à cái chữ more thì tụi con bấm vào nó sẽ có cái gì nó sẽ có là reaction nó sẽ có cái dòng reaction đúng không reaction à. thì sẽ có cái chữ raise hand cái dòng chữ cuối cùng luôn raise hand các bạn bấm vào đấy và giơ tay lên những bạn nào mà bấm vào cái nút đấy và dơ, và sau đấy thì à, mở camera thì thường cô sẽ gọi mọi người làm bài cho cô à, nên các bạn nhớ là đừng quên bấm cái nút raise hand nếu mà tụi con muốn được kêu để làm bài nha. ok? Well done guys. Well done. And you guys remember this one, very important, ok? Đó, nếu bạn nào mà không tuân thủ theo the rule number 4, các bạn sẽ không được học nữa đó. Các bạn sẽ bị thầy kick ra khỏi lớp đó. Cho nên các bạn nhớ chú ý phần này cho cô nha. ok guys. So now, uh, someone asked me about the game last the, the last time we played the game, right? Mm -hmm. Last time we played the game. But today we're not going to play the game. Today we're gonna we're not going to play the game today. Hôm nay thì mình sẽ không có chơi trò chơi đấy mà hôm nay mình sẽ tiếp tục à hôm nay thì mình sẽ học một xíu bài mới, mình sẽ học bài mới và tiếp tục chữa cái bài tập hôm trước mà mình làm đó mọi người nhớ không? You remember the true and false? Ah, we're gonna continue that one today and then we're gonna play the game on Saturday. Okay, guys, on Saturday. And I'm so sorry to say that because of the game that game only allowed 60 players à, cái trò chơi đấy thì chỉ cho phép 60 bạn chơi thôi so remember you have to be very fast okay on Saturday you have to be very fast follow what I said in the chat box and then do it really fast. Okay, only 60 players can play the game. Mm, okay guys, remember pay attention. Như vậy là à, thứ bảy này mình sẽ chơi và cô sẽ cho nhiều câu hỏi hơn, maybe 20 questions thế để trò chơi của mình nó lâu hơn thì cô sẽ cho 20 20 câu ok 20 câu dài hơn hôm trước hôm trước là mình chỉ test thử thôi mình chơi thử thôi thành ra chỉ có 10 câu thôi à hôm sau thì mình cũng là cái chủ đề đang học này mình vẫn làm tiếp cái chủ đề mình đang học ok so I think we can start the game right we can start the lesson today and remember you gotta play game on Saturday guys gotta play game on Saturday mm -hmm. Now we're gonna continue this one. We already done from number one to number six, right? Number one to number six. Now we're gonna continue. I will invite one friend and that person gonna do two sentences for me, okay? Two sentences. Now let's invite someone who is raising their hands, okay? Um, let's invite. Come on, and please, and Yes. Yeah, read number seven and tell me true or false. Annabella lives in France. Ah, France. Do you know this country? Con có biết đây là nước gì không? France. Do you know this country? Ah, well done. Yes, you are correct. This is France. Well done. Annabelle lives in France. So tell me, look at the reading again. True or false, Yui? True or false? True or false for this sentence? True. True. Yeah, well done. How can you know this one is true? Con có thể nói cho các bạn biết tại sao con biết đây là true không? Con thấy chỗ nào trong bài đọc mà con biết đây là true? Which paragraph? One, two, three. Paragraph one, two, three. Đoạn nào là one? This one. This one. Paragraph one. Annabelle. Annabelle. Which paragraph? Đoạn mấy? one two or three câu con vừa đọc thì con phải tìm thông tin ở đoạn số mấy nè one two three which paragraph ở đoạn số 1 this one đây là đoạn số 1 đúng không như vậy ở đoạn số 1 có thông tin gì mà cho con biết là Annabelle lives in France ở đoạn số 3 cô à, so again paragraph number in English please can you say in English paragraph what ờ. paragraph one two three Three. Three, yeah, well done. Okay, which sentence? Ở đâu con biết được là đoạn số 3? Ở đâu? Câu nào? Con đọc cho cô cái phần đấy lên. Phần nào cho con biết được là Annabelle lives in France. Which part of the paragraph? Phần nào của đoạn văn cho con uh, biết à. được? Annabelle. Annabelle. Mm, the last name is Dubois. Dubois. This one, right? Dubois. Dubois, ok, France. Ở đây người ta có ghi cho mình đầu tiên là name và cái nơi mà họ sống thì mình chỉ cần đọc cái title ở đây là mình đã biết được rồi đúng không? So number Number seven will be true. Yeah, exactly. What about number eight, Duy? Can you read number eight for me? Can you read number eight? Yes. What? What, what is not healthy? á on. okay còn chú ý âm đuôi cho cô là wood is not heavy at all. At all. Is. Ở đây là cô cần Duy chú ý cái chữ is đó, không phải là y mà là is. Is. Again Duy. Đúng rồi, is. Nó có cái âm z à, chứ không phải là chữ y của mình. Wood is. okay Wood is not heavy at all. okay True or false, Duy? True or false? What is your answer? các bạn nhớ là các bạn đã làm bài này rồi đúng không thì các bạn nhớ chú ý để mình sửa bài nha ok you guys pay attention ở đây là mình sẽ có đáp án true như vậy câu này là con chọn true ok so where can you know this one is true ở đoạn nào mà con biết đây là câu này là true which paragraph duy which paragraph bài này là duy đã làm ở nhà chưa con đã làm bài này ở nhà chưa Dạ rồi. À, như vậy đáp án của con là true. Như vậy ở đoạn văn nào, câu nào cho Ủa, con biết được? Phố 2 đứa 2. Ở đoạn văn nào, câu nào mà con biết đây là true? Which paragraph Duy? Which paragraph? Đoạn nào thì sẽ nói về would. Which paragraph đây là duy làm bài rồi này đúng không yeah one đúng rồi câu nào cho con biết là wood is not heavy at all wood is not heavy at all câu nào cho cho duy biết duy đọc câu nào trong bài văn mà duy biết là wood is not heavy at all which sentence of the paragraph Then we chop the tree into smaller pieces smaller. of wood. Không phải là smaller mà smaller, smaller, smaller. smaller. Uh ừ -huh. Pieces of work. À, như vậy thì câu này cô thấy đâu có liên quan đến cái câu mà mình đọc đâu. Wood is not heavy at all. Cô nghĩ là phải là dùng một câu khác đó, phải là một cái câu khác. Câu nào cho con biết được cái câu mình vừa nói là true? Which sentence? It hand to carry what is heavy. À, như vậy ở đây it's heavy, người ta nói là it's heavy mà ở đây người ta lại ghi là gì? It's not heavy. Và đây là con chọn true là con thấy con làm đúng hay là sai? Is it true? Are you sure true, Duy? Are you sure? Thì có chắc là true. No. Ah, so what is the answer, Duy? What is the answer? The answer no. false. Ah, bởi vì sao Duy? Con có thể giải thích lại cho cô nghe thử không? Sau khi con đọc lại cái câu đấy thì con thấy là tại sao mình phải chọn false. Why false? Why false? Bởi vì người ta nói would thì như thế nào Duy? Would good thì như thế nào củi ờ củi thì như... nó heavy à nhưng mà ở đây người ta có nói là is not heavy ông duy người ta có dùng là is not không nếu mà is not là câu đấy true rồi người ta nói là it's heavy mà đúng không nó nặng người ta khẳng định là gì it's hard to carry wood rất là khó để có thể gọi là con con cầm con đem những cái gỗ đấy đi á cái củi đấy đi đó bởi vì sao bởi vì it's heavy nó nặng mà ở đây người ta lại nói là nó không nặng not heavy như vậy câu này chắc chắn phải là false không phải là true bởi vì người ta lại nói là không nè ở trong bài rõ ràng nói là it's heavy mà ở đây lại nói là not heavy à, như vậy thì chắc chắn ở đây đáp án của mình phải là false nha duy ok con sửa lại đáp án của con nha ok correct your answer ok duy well done now I want to invite um, okay Giang can you turn on your sound Uh, yes. Yeah. Okay. Thank you, Zai. Yes, you do number nine and ten. Okay, Zai, Number nine and ten. We can use water for cooking and drinking. Yeah. True or false, Zai? What is the answer? True. true? You say true. Yes. Mm, true. Now you look in the reading. Tell me which paragraph. Tell your friend which paragraph. One, two, three. Paragraph two. Two. Okay. Which line? Which line tell you that the sentence is true? Which line? Dòng thứ mấy? Which line? Can you read that sentence for everybody? The is the water for drinking, cooking, and bathing. Ah, again, cooking and bathing. Bathing. Bathing. Yeah, good job. This one is a noun. You say bathing. Very good. Well done. Đúng rồi, các bạn ơi. Giang nói đúng rồi đó. We all use the water for drinking, cooking and bathing. Có thể là một số bạn sẽ thắc mắc là ở đây là người ta nêu ra là có thể dùng nước cho ba ba cái yêu cầu đúng không? Drinking nè, dùng để uống, dùng để nấu ăn hoặc là dùng trong việc tắm. À, nhưng mà ở đây người ta lại chỉ có nêu ra hai cái thôi nhưng mà nó vẫn đúng. À, người ta chỉ nói là gì? Chúng ta có thể dùng nước cho à, việc nấu ăn nè và cho việc uống nước nè thì nó sẽ không hề sai bởi vì đây là một câu đúng người ta có nêu ra không cần phải nêu hết cả ba cái chỉ cần có nêu một cái vẫn đúng ừ, bởi vì người ta đã có nêu ra trong bài của mình có thể dùng cho cái việc đấy thì ở đây cũng vậy có dùng được cho việc đấy là câu đấy đúng chứ không cần phải là cả ba cái chừng nào người ta dùng cái từ này nè we can only ví dụ trong bài của mình người ta ghi là only only nghĩa là gì Giang can you tell your friends only only only nghĩa là nghĩa là kiểu dạng như là only mình chỉ có thể dùng nước à chỉ có thể dùng nước cho hai cái mục đích này thôi à, chỉ có thể thôi à như vậy thì câu này nếu mà có chữ only các đáp án của tụi con phải là false bởi vì sao nó kêu là chỉ có thể dùng nước cho việc nấu ăn và uống thôi nhưng mà rõ ràng thì không phải vậy rõ ràng là mình có thể dùng cho việc tắm nữa à cho nên là khi có cái chữ only này vào thì câu này mới là false còn không thì người ta nói là à mình có thể dùng nước để uống và tắm à, thì câu này nó là true okay well done Zhang well done you guys remember to correct your answers okay now number 10 Zhang can you read number 10 Joseph and his dad go to the forest in the spring. True or false, Zhang True or false? False. False. Okay. false. Now look at, okay, the reading. Why false? Which paragraph, Zhang? Which paragraph? Um, paragraph one. Paragraph one. Which line? Which line? line um, number line number dòng thứ mấy dành con chỉ các bạn xem dòng thứ summer my dad and I go to the forest and cut trees yeah one two three four line number four guys every summer my dad and I go to the my dad and I go to the forest đúng rồi như vậy ở đây không phải là spring it has to be summer well done Zhang thank you so much so this one is false because of the word spring uh, this one is false because of the word spring You have to say summer. You have to use the word summer to get the correct answer. Okay, good job. Now, one more friend to do number 11 and 12 for me. I want to invite Thuy, please, Thuy. Okay, Thuy first. Okay, Thuy first. Number 11 and 12. Can you turn on your mic? Cô mở tiếng cho Thủy rồi đấy, con mở được chưa? Can you turn on your mic? You press the blue button, okay Thủy? You press the blue button. Uh ừ. -huh. Thủy ấn vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute nè. Cô mở lại cho Thủy nha. One more time. One more time. Can you turn on your mic, Thủy? Can you turn on your mic? If you cannot turn your mic, I have to invite one more friend, okay? Um, let's invite Han, please. Han, mm, can you do number 11 and 12? Okay, yes. now you read number 11, Han. Well, you read number 11. Four. false you read the sentence first con đọc cả câu cho các bạn cùng nghe nè you read the sentence first this will if we want we we put, we what we put hot water we mm -hmm. put some some, Some. We put some the in the pan. Okay. So true or false? You say false, right? False. Now let's see. We if we want hot water, we put some in the pan. Now true or false? She say false. So why? Why? Which paragraph? Which paragraph? Hẳn one, two, three. Đoạn số mấy nè Hạnh? Bằng chứng. Ừ, evidence ở đoạn số mấy Hạnh? Which paragraph? one two or three which one which one cái nào này hạnh đẩy số mấy đoạn nào thì sẽ nói về nước which which one which paragraph which paragraph talks about water two yeah paragraph two where where which sentence ở đoạn nào con biết là câu đây nó false which sentence can you read out loud the sentence you read out loud the sentence okay bây giờ hạnh đọc to lên cho cô cái câu đấy câu nào mà con thấy là nó sai are... yes which sentence which sentence câu nào mà đọc vào mà không biết câu kia bị sai uh ừ -huh. when we when we run hot water we put Some, we put some. Can you continue? We put some. We were what hot water. We put some in a pot. Ah, in a pot. And heat it on the stove. Yeah, on the stove. Yeah. So they say if we want hot water, we put some in a pot, in a pot, but in the sentence they say we put some in the pan. You guys know the pan? Pot là cái nồi, còn pan, pan là cái chảo. Ah, this different. It's different, okay guys? They are different. Ah, so you have to say false because we have to the word we can correct it into the word pot. Nếu mà ở đây là cái chữ pot thì câu này mới là true. À, còn câu này nó là cái chữ pan, so it is false. Okay? Now, uh, where is where is Han? I cannot see Han anymore. Okay, let me invite Phúc Wing, please. Phúc Wing, you're gonna do 12 and 13, okay? 12 and 13. You read the sentence okay. 12 first. Read the sentence. if? Oh. If? Can you read the sentence? Can you read? Ah, sorry. Yes. Sorry, sorry. 12, right? Yeah. after, after? After going to bed, Annabelle has to wind the clock. À, Annabelle. Ở đây không phải mình đọc không đọc cái âm này là le đâu. Mình sẽ đọc Annabelle. Okay, Annabelle, Annabelle has to wind the clock. Good job. Wind the clock. True or false? Queen. True or false? It is false. Okay, so Nguyen said it's false. Nguyen said it's false. So now let's check. Okay, Nguyen, tell your friend which paragraph đấy. số mấy? One, two, three. It is three. Yeah, paragraph three. So which sentence? Which sentence? Câu nào cho con biết được đây là câu false? Which sentence? Every night before I go to bed, I have to wind out clock. À, đúng rồi. Good job. Very good. So she said that every night before I go to bed, before I go to bed. But in here they said after going to bed. Ah, so it is false. Well done, Nguyên. Ở đây là người ta bạn Annabelle nói là gì? À, trước khi đi ngủ, bạn phải lên dây cót cái đồng hồ trước khi đi ngủ mà ở đây lại nói là gì? Sau khi đi ngủ. Ah, so the answer is false. Good job. Now 13, 13 Nguyên. Can you read number 13? Winding the clock is an important chore. Okay, winding the clock is an important chore. Now, which it's the same paragraph, right? Paragraph three, yeah. Which which sentence? Can you read out loud the sentence? It is it is a not very interesting chore, but it is a very important one. à, ở đây con thấy là khi người ta viết tắt như vậy thì người ta sẽ muốn mình đọc theo kiểu viết tắt mình sẽ không cần phải tách ra là it is mình phải đọc là it's it's it's again it's not a very interesting chore it's not a very interesting chore but a very important one yeah a very important one so you say winding the clock is an important chore true or false wing true or false it's is true. True. Well done. Thank you, Nguyen, so much. Thank you. Thank you. Now, one more friend. Um, let's invite con ngồi Ngân Bang này. Can you turn on your sound? Do you still have problem with your microphone? Can you turn on your sound? Can you guys hear me? Can you guys hear me? Maybe there's a problem with the internet, so I cannot I cannot see all of the the camera. I cannot all I cannot see all of the all of you guys here. Wing, can you hear me? Wing, can you hear me? nếu mà các bạn vẫn nghe cô thì các bạn đợi cô một chút nha bởi vì đôi khi cái mạng của cô nó sẽ hơi bị lắc một xíu cho nên cô không nhìn thấy các bạn được cô không nhìn thấy các bạn wait me a little bit okay wait a little bit if you guys can hear me please wait me a little bit okay các bạn có nghe thấy cô thì các bạn đợi cô một xíu nha wait me a little bit ah, I, hello. Hello. Okay. Thank you for waiting me. Thank you so much for waiting me. The internet is not stable at all. Cô xin lỗi mọi người nha. Bây giờ cô mới nhìn thấy mọi người nè. Okay, bằng. Now please do number number 14 and 15. Okay, bằng. Read number 14 first, bằng. Number 14. Um the fires keep the family warm. True or false bằng? True or false? True. True. Okay, let's see. Let's see in the reading. Okay, which sentence, which sentence, uh, which paragraph, sorry bằng, which paragraph? Con tìm thấy ở đoạn nào về cái bằng chứng cho cái câu đấy. Which paragraph? Par one. One. Okay, paragraph one. Which line? Can you read out loud the sentence? Can you read out loud the sentence for me? Con có thể đọc to lên cho cô cái câu nào mà con con con làm được không? Mà con nghe được không? Con thấy được là nó đúng ạ. The fire keeps us warm. Ah, okay. Well done. Good job. Well done. Yes, the fire keeps us warm. Well done, guys. Correct answer. Well done. Us ở đây chính là the family, right? Us ở đây sẽ là the family, right? Mm, so it's true. Okay. Và nếu mà giống trong bài thì mình sẽ có là gì? The fire. À, ở dạng số ít. Okay. The fire keeps the family warm. Us ở đây có nghĩa là bạn Joseph. chàng Joseph and his family, right? Joseph and his family. Okay. Good job. Well done. And number 15. Can you read number 15? Can you read number 15? Joint The clock Annabelle hmm. doesn't have to use special key. Ok, to use đúng rồi. À, các bạn ở đây là nhiều bạn hay đọc nhầm cái chữ này là us, us no. This one is not us. Use sử dụng cái gì đấy. Doesn't have to use. Use again bằng use. Use. Use. Good job, good job. So true or false? True or false bằng? True or false? False. False. Okay, false. Which paragraph, Bang? Do you remember which paragraph? Mm, paragraph three. Paragraph three. Okay. Which sentence? Which sentence that you know it is false? Um, mm, which sentence? Câu nào làm cho con biết được là cái câu hồi nãy nó false? We. Mm -hmm. Which sentence? We use the lamps at night to read books and do our homework. Mm -hmm. Are you sure? No. Are you sure? Again? No. To wind the clock, Annabelle doesn't have to use a special key. You say it is false. So where is the evidence? Như vậy câu đấy câu nói là false. Như vậy thì bằng chứng ở đâu? If it is, the, I don't think it's the last sentence, right? I don't think it's the last. Um, sentence? Câu nào con đọc vào thì con biết là cái câu bên kia nó bị sai. Câu nào mình đọc vào mình biết ngay. You have You have to use a special key to wind the clock. To wind the clock again to wind the clock. Yes, well done. You have to. Bạn phải dùng. You have to use a special key. Bạn phải dùng. Well done, bạn. Good job. Thank you so much. Đúng rồi, mọi người ơi. You have to. Ở đây người ta lại nói là gì? Doesn't have to là không phải dùng. À, nhưng mà trong bài người ta nói như thế nào? Phải dùng. Uhm, như vậy ở đây là nó đối nghịch. Ah, doesn't have to với lại have to. So it is false. Okay. Now what we have five left, right? Try your best, guys. You have two more friends, okay? Now I want a friend to do 16 and 17 for me. Mm. Let's invite who's raising their hands. I want to invite Ngọc Hà, please. Ngọc Hà. Yes. Okay, you're gonna do number 16 and 17, okay? You read number 16 first. Sarah's? Sarah's father carries the water purchase inside. Okay, one more time. Sarah's father carries the water bucket inside. Bucket carries again. Sarah's father carries carries carries carries the water bucket inside. Yeah, true or false had you know the answer? True or false? True or false? Bài này Hà đã, have you done the homework? Have you done the homework? Hà đã làm bài này chưa? Dạ con ờ, bận học online quá con chưa có kịp làm cô. Ah, if you don't know the answer, I will help you, okay? Ah, okay, nếu mà Hà chưa làm thì bây giờ cô sẽ giúp Hà nè. Sarah's father carries the water bucket inside. Như vậy ở đây thì để mình biết được đoạn đoạn nào thì con thấy nó nói về water và nói về bạn Sarah. À, như vậy thì mình sẽ có là đoạn về Sarah sẽ là đoạn nào ha? Đoạn về Sarah sẽ là về đoạn nào? One, two, three. Two. Yeah, two. Okay. Như vậy cái câu của người ta là gì? Sarah's father Sarah's father carries the water bucket inside. Bố của Sarah thì phải phải gọi là mang cái gì? Cái bucket. you know a bucket? Cái no. xô nước, cái xô nước phải mang cái xô nước inside. À, như vậy thì đáp án của mình ở đây theo con là true hay là false? Ở đây bây giờ cô sẽ chỉ luôn cho Hà để mình không mất nhiều thời gian, con sẽ đọc cho cô từ cái câu này, con đọc cho cô cái câu này nè. This sentence, bây giờ Hà đọc cho cô câu này nè. The the water goes into, into a bucket and I carry the bucket inside. À, so true or false? Như vậy mình nhìn lại cái câu này thì theo con là true hay là false? True or false? True. True? Are you sure true? Are you sure? This one. I carry the bucket inside. Who is I? Who is I? No, false. False. False. So why false? Why false? Như vậy thì tại sao lại là false ha? Nếu mà con chọn false thì tại sao lại là false? False is the correct answer. Yes, false is the correct answer. Như vậy tại sao lại là false hà? Nó sai ở chỗ nào? Nó bị sai ở chỗ nào? Cái câu này nó bị sai ở chỗ nào? Sarah Fraser. À, như vậy con phải sửa lại là cái gì? Ai là người mang nước vào trong nhà, cái xô nước vào trong nhà? Sarah. Đúng rồi, Sarah mới là người mang nước vào trong nhà chứ không phải là bố của Sarah bởi vì cái chữ I ở đây là đang nói về bạn Sarah. Ok, well done. Now number 17. Con đọc cho cô câu 17 nè và cô sẽ chỉ cho Hà làm nè. The clock will stop working in if, if nếu nếu mà if Annabella does not well it every day. Again, if Annabelle does not wind it, wind it every day. Mình có thể nói âm lại. Wind it every day. Again. If, if Annabelle, Annabelle, Annabelle, Annabelle, Annabelle does not well does wind, wind it, wind it, wind it every day. Okay, cái đồng hồ the clock sẽ không gì sẽ ngừng ngừng hoạt động nếu mà if Annabelle không có why thì cô có nói đâu why cái đồng hồ có nghĩa là con làm gì con lên dây cót cho nó every day à, nếu mà không lên dây cót every day như vậy thì ở đây con thấy nói về Annabelle Annabelle như vậy sẽ là đoạn số mấy Hà which paragraph đoạn nào nói về Annabelle which paragraph three three đúng rồi như vậy thì cái câu người ta nói là gì cái đồng hồ sẽ sẽ dừng hoạt động cái đồng hồ sẽ dừng hoạt động nếu mà Annabelle không lên dây cót mỗi ngày à, như vậy con đọc câu nào thì con sẽ biết được đáp án nè ở đây có câu nào mà con thấy là con nhìn vào con biết ngay được cái đáp án của mình which sentence if you done well the clock, wine wine wine the clock every day It stopped working. Chính xác. Yeah, good job. Như vậy đáp án của mình sẽ là gì vậy ha? What is the answer? True or false? Như vậy câu này của mình là true hay là false ha? True or false? True. True, well done, good job, true, yes, good job Bởi vì sao người ta nói nè à, Nếu mà bạn không lên dây cót cho cái đồng hồ mỗi ngày Thì nó sẽ dừng hoạt động Thì ở đây người ta đổi lại một xíu Nó sẽ dừng hoạt động nếu mà Annabelle không có lên dây cót cho nó mỗi ngày đúng rồi hả? well done good job well done now one friend will do all three sentences okay one friend will do all three sentences from me I want to invite Nam please. Nam can you do number 18 to 20? Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? các bạn nhớ là các bạn chỉ cần ấn vào cái nút này nó sẽ hiện cái thông báo của mình trên màn hình còn chỉ cần ấn vào cái chữ unmute màu xanh nước biển là được rồi you just need to press this button okay just need to press this one very simple guys very simple press the blue button okay yeah thank you so now you're gonna do number 18 please you read number 18 Joseph used the wood to make fire so that he can cook food. True or false Bình? True or false? Have you done this one? Bình đã làm bài này chưa? Have you done this one? Dạ rồi. Okay, so what is your answer? Như vậy con làm câu này đáp án của con là gì? What is the answer for this one for number 18? nếu mà con làm rồi thì con chỉ cần nói cho cô cái đáp án của con là được ok just need to tell me the answer sau đấy thì nếu mà nó sai hay đúng gì thì mình sẽ sửa sau ok what is the answer Bình what is the answer can you tell me the answer Bình bị tắt tiếng nữa rồi hả can you turn on your sound now yeah so true or false Bình true or false false Okay, so it is false. Been said is false. So now let's see. Joseph uses the wood to make fire so that he can cook food. Joseph dùng cái gì? Dùng củi để mà có thể tạo ra lửa. À, để mà để làm gì? Có thể cook food. Okay. So which paragraph? Which paragraph Ben? Con đọc đoạn nào thì con sẽ biết được đáp án nè. Which paragraph? One, two, three. Paragraph one or two or three. Joseph nói về Joseph thì sẽ là đoạn thương số mấy bình one two three Dạ thưa cô đoạn số 1 Okay, you say in English, okay? Can you say in English? Paragraph number one two three Các bạn cố gắng trả lời cô bằng tiếng Anh nha. Okay, you try to answer in English. Number one, okay, Bình, number one. Now which sentence, câu nào, đoạn nào con biết được, dòng nào con biết được cái câu hồi nãy con nói là nó là false. Tại sao con biết là câu này false? How can you know this one is false? Joseph uses the wood to make fire so that he can cook food. Con đọc ở đâu mà con biết được cái câu này là false? How can you know this one is false? This is the number one which sentence nhưng mà câu nào bình đoạn 1 nhưng mà câu nào câu nào con nhìn vào con biết được con đọc câu nào mà con biết cái câu trong cái bài của mình là nó sai câu nào thì làm cho cái câu đấy nó sai which sentence mình đọc phần nào which sentence which sentence các bạn nhớ là khi làm bài true false các bạn phải biết được cái chỗ mình ờ, mình đọc lên tại sao nó nó đúng tại sao nó sai okay guys so where bình I will show you okay như vậy để cô giúp bình nha in this one right here đây đây là đoạn mà người ta nói bắt đầu từ cái đoạn dòng thứ hai này đâu bình đọc cho cô nghe thử này can you read the two sentences và ở đây thì không phải là một câu mà mình phải đọc hai câu thì mình mới trả lời được cái câu hỏi hồi nãy bình đọc cho cô nghe nè we We use the wood to make a fire. The fire keeps us use farm. Keeps us warm. Giữ ấm, giữ cho chúng tôi ấm. Again, keeps. Keep us warm. Mm -hmm. And and we also also use, we also also use into you cook eat, our you food. Eat. Ok, cook our food. Đúng rồi. Như vậy thì con đọc câu này xong thì con có muốn à, con có thấy là đáp án của mình là đúng không? Are you sure it's false? Ở đây bạn nói là gì? No. Chúng tôi dùng củi để mà tạo ra lửa, à, tạo ra ngọn lửa. À, lửa thì sẽ làm gì? Lửa thì keeps us warm and we can also use it và chúng tôi thậm chí còn có thể dùng lửa để cook our food. Như vậy ở đây cái câu này là người ta gộp thay vì tách làm hai câu người ta gộp lại thành một câu là gì à Joseph dùng củi để tạo ra lửa để từ đó anh ấy có thể cook food so this one is true not false okay Ben remember true mm. so you have to find the evidence okay you have to find the evidence okay I want to invite one more friend okay I want to invite one more friend let's invite Lynn Lynn with one one one word Lynn only Mm -hmm. Hello, okay. Can you read number 19? Can you read number 19? Okay. Mm -hmm. Okay. It's so 19, 19, Lynn, not 20. 19. 19. Annabelle us the uses. Uses. Uses. Uses the lamps in the afternoon. In the in the afternoon, With you in the in the afternoon to do homework. So what is the answer, Lynn? Do you know the answer? Do you know the answer? Have you done this homework? Um, Annabelle, don't you don't know the answer? Have you done the homework? Linh làm cái bài tập về nhà này chưa? Have you done this one? No. Okay, you haven't done this one? Ok, như vậy thì bây giờ Linh sẽ đợi các bạn nha. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ mời cô sẽ mời một bạn nào đã làm bài rồi và Linh sẽ check thử nha. Về Linh nhớ làm lại thử cái bài này nha. Ok. Um, let's invite one more friend. Cô mời Trang, please Trang. Ok, my Trang, can you read number 19 and tell me what is the answer? Annabelle used the lamp in the afternoon to do Indeed. homework. Again, Jack, in, in the, afternoon. afternoon. To in do the homework. Afternoon, to do homework. So true or false, Jack? True or false? False. False. So, okay. Why false, Jack? Why false? Which paragraph? One, two, three. Con đọc ở đoạn nào mà con biết three. là... Okay, three. Which sentence? Can you read out loud the sentence? Con có thể đọc to lên cái câu mà con vừa nói là con vừa con biết được không cái câu làm cho con biết được đáp án đó which sentence we use the lamp at night to read books and do our homework well done so they said that we use the lamp at night not in the afternoon right at night so it is false well done and the last one 20 Jai number 20 You read number 20 for me, okay? You it's so easy Yeah. It's so easy to carry wood. Yeah, true or false? True or false? False. False. Okay. Where where can you see? Where can you see the the evidence? Bằng chứng ở đoạn số mấy chàng con có thể nói các bạn nghe nè. One, two, three. One. One. Which sentence? Which sentence? It's hard to carry wood. It's heavy. Well done. Yeah. Ở đây người ta nói là it's so easy. Nó rất là dễ để mà có thể gọi là bưng được cái gỗ đó. Nhưng mà ở đây thì người ta nói là hard. À, nó opposite nghĩa. Nó đối nghĩa, nó trái nghĩa nhau đúng không? It's hard chứ không có easy. Đúng rồi, rất là khó chứ không phải là easy. Well done, well done. Good job. Well done guys. Như vậy là cái bài này thực ra nó cũng không quá khó đâu. Nó chỉ khó hơn cái bài true false mà mình đã từng làm những cái lần trước á khó hơn một xíu thôi và nó dài hơn một xíu và ở đây thì tụi con thấy là nó sẽ không có thấp sắp xếp thứ tự đúng không cho nên là khi mà mình làm những cái đoạn như thế này thì con có thể làm gì đầu tiên là tụi con thấy ở đây nó đều có cái cái hint cho mình đầu tiên là gì tên mỗi đoạn mỗi đoạn nói về một người nào đấy thì mình sẽ nhớ ví dụ mình đọc câu này à ở đây người ta nói về Joseph thì mình sẽ biết ngay bây giờ mình phải tìm trong đoạn đầu tiên và ngoài ra mình cần nhớ nội dung chính ok nội dung chính của mỗi đoạn ví dụ con thấy ở đây là chủ yếu là nói về lửa về củi nè đấy thì mình nhớ trong đầu à cái nào nói về lửa về củi là ở đoạn này cái nào mà nói về nước thì nói ở đoạn này cái nào mà về cái việc là gì cái đèn với lại cái đồng hồ nè thì nói về ở đoạn này thì khi con nhớ như vậy con nhìn con đọc cái câu ở bên đây xong con quay lại con tìm đáp án rất là nhanh ha mình quay lại mình tìm đáp án rất là nhanh nên đấy là những cái việc mà tụi con có thể làm khi mà làm cái dạng true false ok guys well done So today we're going to continue our lesson. We're going to continue our lesson today. So for the task two, you will have to listen, listen to this one. And then you're going to complete the sentences using always, usually, sometimes, and never. À, đây là những cái adverbs of frequency, những cái trạng từ chỉ tần suất. À, ví dụ như là mình luôn luôn, mình đôi khi, mình không bao giờ, chẳng hạn những cái từ đấy. And These are the four simple ones, right? Đây là những cái cơ bản nhất mà. Always, usually, sometimes, and never. Ngoài ra thì có những cái khác như tại cái mức độ nó khác nữa. Okay. Now you listen. Listen to the first one. Listen to the first table. Unit 3, page 27. Activity 3. Listen and say. 1. I always make my bed. 2. I usually make my bed. 3. I sometimes make my bed. 4. I never make my bed. Okay, very simple, right? Guys, so you can see this is the timetable from Monday to Sunday, right? So I always make my bed. So you can see that the, the, the cross, the cross is in every, every day, is on every day, right? như vậy các con thấy là khi mà mình always có nghĩa là 100% you gotta do it 100% à, mình sẽ làm cái đấy coi như là mỗi ngày đó coi như là nó luôn luôn con luôn làm cái đấy con luôn có thói quen làm cái đấy giống như là cái việc mình uống nước hay là gì mình phải uống nước mỗi ngày đúng không you always I always drink water chẳng hạn như I always drink water in the morning sáng nào mình cũng uống nước hết luôn luôn uống nước ah so you gotta use the word always à, cái tần suất của nó là có thể nói là 100 phần trăm đó là mỗi ngày lúc nào mình cũng làm hết ok còn khi mà nói với cái chữ usually ở đây các, các con sẽ không có đọc là usually không phải là s đâu mà là usually ju, j, j, cái âm j của mình đó, usually I usually make my bed ừ, có nghĩa là thường xuyên không phải là lúc nào có thể là đôi khi tụi con sẽ không làm đôi khi sẽ không làm nhưng mà đa phần là các con đều làm có thể là cái always là 100 phần trăm thì cái usually của mình sẽ là tầm 80 90 phần trăm à có nghĩa là một tuần ví dụ như there are seven days in a week right so maybe you can you can make your bed maybe on Monday Wednesday Friday until Sunday except Tuesday and Thursday à trừ hai ngày ra thì các con thấy là 5 ngày trên 7 ngày thì cũng là gần gần 100 phần trăm rồi đó tầm khoảng uh, 70 80 90 chẳng hạn usually ok thường xuyên làm cái kia là luôn luôn luôn là lúc nào con cũng làm hết còn cái này là thường xuyên thôi cái thói quen của mình là thường xuyên thôi what about sometimes sometimes thì nó sẽ là đôi khi à, đôi khi mình mới làm cái đấy thôi mình vẫn có làm nhưng mà chỉ lâu lâu đôi khi mình mới làm thôi có thể là một lần có thể là hai lần một tuần à, hai ba lần một tuần gì đấy thì là đôi khi thôi không phải ngày nào mình cũng làm hay là mình làm từ 5 tới 7, 5 ngày trên 7 ngày mà chỉ là một hai lần hai ba lần gì đó thôi Ah, so you have the word sometimes. And you guys remember this word, it, it has S at the at the end of the word. Ok, có nhiều bạn sẽ quên mất là cái chữ S này. Cái S này là nó bao gồm trong cái từ của mình luôn. Là khi mà con muốn dùng cái chữ sometimes này là nó bắt buộc phải có S. Sometimes này là adverb of frequency. Thì tụi con sẽ dùng cái chữ sometimes có S cho cô à, nhiều bạn hay bị quên đúng không always cũng vậy mình sẽ không có chữ always mà không có s đâu mà mọi người nhớ là lúc nào nó cũng có s hết cho cô nó là một cái từ cái đấy là cái chữ cái thuộc cái từ của nó đó always với lại sometimes ok and the last one you guys know this one right never I never make my bed có nghĩa là bạn này là không bao giờ bạn này là không bao giờ là là, dọn giường á sắp xếp lại mình gói ngủ dậy là để đó không bao giờ sắp xếp lại mình gói luôn à, không có cái thói quen đấy bạn không có thói quen sắp xếp nền gối thì bạn sẽ nói là I never chưa bao giờ làm chưa từng làm bao giờ hết à, ở đây các con thấy là trống hết này đúng không là bạn chưa làm bao giờ hết luôn uhm. như vậy đây là bốn cái cơ bản nhất mà mình thường dùng always usually sometimes never There are some other words like um, rarely often thường cũng thường xuyên làm đấy cái mức độ nó chênh chênh nhau một chút nhưng mà đây là cái bốn cái mức độ này nó khác biệt nhiều nhất always là lúc nào cũng làm usually là thường xuyên làm à, nhưng mà đôi khi có thể sẽ không làm sometimes thì ngược lại đôi khi làm thôi chỉ có đôi khi mới làm còn never là không bao giờ làm luôn ừ, mình chưa làm bao giờ hết luôn ok so now you guys are gonna look at this timetable look at this timetable look at the check right here and then use the correct uh, the correct word okay for example always or usually or sometimes or never The one friend will do all four sentences from me. Okay. Một bạn sẽ làm cho cô cả bốn cái. One friend will do all four sentences. Um, I will invite. Let's see who should I invite. Um, okay, I invite Koi, please. Koi, Which word do you choose? For number one, which word do you choose? I. He. Can you read the whole sentence? Con đọc cho cô cả câu luôn nha. He. He always watches Are you sure always? Lúc nào cũng, lúc nào, always. Look at the look at number one there isn't any tick in here không có một dấu tick nào hết à, tick có nghĩa là bạn có cái ngày đấy bạn có làm nhưng mà con thấy dấu tick có nghĩa là gì cái ngày đấy cái thứ đấy bạn có làm never never what again he never he never watched the dishes đúng rồi washes the dishes good job he never well done what about number two what about number two Khôi she read bạn dắt chó cô bạn này là dắt chó đi chạy đi dạo nè là đa phần cả tuần đúng không mà trừ thứ năm với chợ chủ nhật thôi à, như vậy theo con thì cái tần suất của nó là khoảng bao nhiêu mm, which word can you use It Monday Tuesday Wednesday and Friday mm -hmm. and Saturday so which word which word always, usually, sometimes, or never. Which word can you use? It, uh, Which word? Mình sẽ so ra, mình so ra so với những cái còn lại này. Con so với những câu còn lại thì con thấy cái tần suất ở này 5 ngày trên 7 ngày. Thì ở đây mình sẽ dùng từ gì? ở đây mình có never rồi đúng không thì con chỉ còn lại có ba cái thôi always usually và sometimes à, hồi nãy là cô đã giải thích cho khôi nghe từng cái rồi đó thì như vậy con sẽ dùng cái nào usually. ở đây đây usually can you read the whole sentence please she yeah she usually walks the dog she usually walks the dog à, cô ấy thường cô ấy thường hay uh, dắt chó đi dạo đúng rồi walks the dog well done number three what about number three they they always feed the cat. Ah, they always feed the cat. Well done because they do it every day, every day lúc nào cũng cho mèo ăn, ngày nào cũng phải cho mèo ăn đúng không? Không thôi là mèo đói làm sao? Đúng không? Mắc công là mèo đói sao? À, ngày nào cũng phải cho mèo ăn hết. Đúng rồi. Yeah, so you have to say always. Good job. Number four, the last one. She She the last word từ cuối cùng mà mình cần phải điền là từ gì thôi the last word you have uh, sometimes sometimes, she, she she sometimes makes up her bed yeah she sometimes makes her bed à, đôi khi cô ấy sẽ dọn ga dọn giường của mình á à, dọn lại sắp xếp lại nền gối á con thấy là một tuần chỉ làm khoảng ba ừ, chỉ làm khoảng ba lần một tuần thôi chứ không có nhiều đôi khi thôi lâu lâu mới làm một lần So you have the word sometimes. Uh à, -huh. So you have remember these four words, okay? Remember these four words, guys. Now we're gonna talk about yourself, okay? You're gonna talk about yourself. So when you ask, when you want to ask someone, for example, I I want to know about ví dụ câu hỏi một bạn nào đấy à cô muốn biết được cái việc là bạn có khi nào bạn rửa chén à, cái việc mà con rửa chén thì mình có cái cụm rửa chén nó sẽ là wash the dishes đúng không mọi người mình có cái cụm là wash the dishes là rửa chén như vậy thì cô muốn hỏi cái người mà cô đang nói chuyện này cô muốn hỏi là à không biết là bạn rửa chén bao lâu bao nhiêu lần một tuần hay là bạn rửa chén như thế nào bạn thường xuyên hay là bạn đôi khi rửa hay là bạn chưa bao giờ rửa à thì mình sẽ hỏi là how often do you cộng với lại cái cái cái cái, cái cụm động từ mà tụi con đang muốn hỏi tới là cái việc rửa chén đúng không? How often do you wash the dishes? Bạn rửa chén bao nhiêu bao nhiêu bao, như thế nào? À, cái từ xuất của bạn. How often do you wash the dishes? Okay, wash the dishes. À, như vậy khi con trả lời thì con cũng sẽ sử dụng những cái adverbs of frequency mình dùng những cái adverb of frequency để mình thể hiện là à mình làm như thế nào cái tần suất của mình là gì ví dụ như ngày nào con cũng phải phụ mẹ rửa chén thì con nói con phải nói là gì I always wash the dishes hoặc là để rõ hơn con có thể nói là I always wash the dishes in the afternoon in the morning chẳng hạn mình nói rõ thêm a à, là lúc nào cũng rửa mà là lúc nào luôn vào buổi chiều buổi sáng buổi tối gì đó ha hoặc là cái việc gì đấy con làm mà lúc nào cũng ngay cái giờ đấy con làm đó thì con sẽ có cái thời gian cũng được luôn à. so now I will invite two friends you guys gonna ask each other à, các bạn sẽ hỏi cho cô và những cái từ những cái cụm từ này các bạn có nhớ là hồi đấy mình chơi bingo không có phải là hồi đấy unit one tụi con đã học những cái cụm này rất là nhiều và mình còn chơi bingo có rất là nhiều cụm từ khác ngoài những cái cụm từ này đúng không như là rửa chén lau nhà quét nhà cho mèo ăn hay là đá banh hay là chơi đàn rồi um, ờ, trong em hay là à, tưới cây chẳng hạn thì ở đây cô muốn các bạn là hỏi về những cái cụm từ mà không có trên cái slide của cô hỏi về những cái cụm từ mà không có trên cái slide của cô ok các bạn sẽ hỏi về những cái từ mà không có trên slide của cô nha mm, I'm gonna invite two friends okay to practice this one I want to invite Vin and Song An please Vin and Song An please Okay, where's Vin? Where's Vin? Can you say something? Vin? Yes. Are you there? Okay, what about Song An? What about you? Yes. Okay, good job. Now, Vinh gonna ask first. Mỗi bạn sẽ hỏi cho cô two questions, sau đấy An hỏi ngược lại hai câu. Okay, Vinh, you gonna ask An, okay? You gonna ask An. How often? Uh, Vinh ask first. Vinh, Vinh gonna ask, An will answer. Okay, bạn Vinh sẽ hỏi và bạn An trả lời. Vinh, ask him. Uh mm-hmm, -huh, you ask An con có thể dùng cụm từ mình đã học rất là nhiều cụm từ rồi đúng không thì con sẽ dùng bất kỳ cụm từ nào cũng được hết hỏi về một bất kỳ cái việc gì cũng được nhưng mà mình tránh dùng những cái cụm đã có sẵn ở đây mình nghĩ ra một cái cụm khác cho cô ok how often do you how often do you cook rice ah louder one more time louder Vin louder how often do you cook rice not often often often how often do you cook rice good job now Anne can you answer à, em bị tắt tiếng rồi đúng không cô mở lại cho em nè I I I usually usually ah again i usually cook rice okay remember not usual mà là usual giờ giờ not sure okay good job well done Vin one more question one more question do you often sweep floor again how often how often do you Sweep floor. Sweep the floor. Okay, sweep the floor. And can you answer? How often do you sweep the floor? I sometimes sweep. sweep Sweep the. I sometimes sweep the floor. Ờ. quét nhà sweep the floor có nghĩa là con quét nhà đấy ah, sweep the floor okay now I'm gonna ask Vin two questions I'm gonna ask Vin two questions okay how often often do you feed the dog ah okay Vin can you answer I usually feed the dog Good job. I usually feed the dog. Now, and one more question. One more question. How often? Often. And remember, often, not often. Often. often mm-hmm. Sweeping house. Again, louder, louder. Again. How? How often? Often. often do you? Often do you sweep sweeping house. Sweep the house. Ý của An là sweep the house đúng không? Yes. Ừ. Ở đây thì sweep có nghĩa là quét thì con nên dùng là quét nhà. Ở đây mình có thể dùng là sweep the floor. Okay, sweep the house giống như Vinh hồi nãy hỏi đó. À, okay. Vinh, can you answer? I usually sweep the house. Okay, I usually sweep the house. Well done. Good job, guys. Good job. Thank you guys so much. Thank you, Vin and Ang. Well done, guys. Well done. Okay, so right now it's 9 p.m., right? So I don't have a chance to invite one more group, but of course, I will let you guys practice this one. Maybe two or three more groups on Saturday. And we're going to play games, okay? And we're going to play game on Saturday. There will be about 20 questions, uh-huh, just like the, the game that we play on Monday. but there will be 20 questions instead of, eh, instead of uh, 10 questions. Hôm trước là mình chỉ test thôi, mình thử thôi, cho nên là mình có 10 câu. Còn qua thứ bảy này thì cô sẽ cho các con nhiều từ vựng. Thì để mà mình chơi trò chơi đấy thì mình sẽ tìm hiểu cho cô thêm. Giống như là hôm trước bài tập về nhà của tụi con đó. Tìm về những cái chores nè. À, và cô sẽ kết hợp dùng thêm những cái adverb of frequency. Uh -huh. Cô sẽ dùng thêm những cái này để cho mình tập luyện. Okay, so you're gonna play the game on Saturday. And then on Saturday, gonna invite some more couples, okay, some more pairs to practice this one. Okay, guys, well done for today. Well done. Good job, guys. Thank you so much. Now I think we can stop here and then we're gonna see you guys again on Saturday. Okay, guys. Say goodbye to your friends. Okay, say goodbye to your friends and see you back on Saturday. I would okay, I will send you the homework later. Go say good. Get back tập về now. in the on Zalo ừ, có thể gửi trên Zalo sau nha mọi người ok bye bye guys see you bye bye teacher bye bye teacher. bye guys see you guys on Saturday bye teacher goodbye teacher bye everybody See you guys on Saturday. Mm-hmm. Bye. Okay, bye guys.